chuẩn bị à, là trứng nè đường bột mì rồi à, khuôn à, nướng bánh nha mình sẽ chia sẻ cách làm bánh bông lan đến cô chú anh chị và các bạn luôn nha trứng này thì mình dùng hai cái trứng nha đường thì mình cũng dùng 2 kg đường và bột mì thì mình có hai bột bịch bột mì nha bột bịch mì địa cầu à, chút xíu nữa thì mình sẽ chọn bột bột riêng ra tại vì mình làm số lượng rất là nhiều thì mình chọn một lần á thì nó sẽ cứng bánh nó không ngon vì vậy mà mình à, chọn riêng ra rồi giờ mình sẽ à, lấy trứng ra để mình đánh à, cho trứng nó dậy lên ha rồi lấy trứng ra thì mình sẽ nướng trứng vịt nha nướng bằng trứng vịt trứng này thì lòng đỏ và lòng trắng ờ, cô chú đều lấy hết rồi mình lấy ra xong hai ký trứng và tiếp theo là mình đánh cho trứng này nó tan ra ha rồi mình dùng à, chụp để mình đánh cho nó tan nướng theo kiểu xưa mà mình, à, mình đánh bằng chụp ha rồi tiếp theo là mình à, sẽ à, cho đường vô để mình đánh cho trứng nó dậy lên luôn ha thì à, ở đây là mình cho hai kg đường cát mình đánh cho nó dậy trắng lên luôn thời gian đánh cũng khá lâu đó tại vì mình đánh bằng tay mà nếu như cô chú anh chị có máy thì mình đánh bằng máy nha đánh bằng chụp này thì à, rất là nặng nha lâu nữa đánh nãy giờ quá trời luôn thông thường á mình làm à, bánh bông lan à mình đánh bằng chụp như vậy nè nó cái bánh nó mình nó ngon hơn tại vì nó dậy từ từ á là nó có nó ra cái bọt khí trong cái à, bột nè cái bánh nó mịn hơn rồi giờ mình à, cho cam vô luôn nha thì mình cho khoảng nửa quả cam vô trứng nè rồi có hai ống vani mình à, cho vani vô luôn tiếp tục là mình đánh cho đều vani với cam này ra luôn nha rồi trứng mình à, đánh nó dậy lên à, trắng lên vậy là được rồi ha hai ký này đánh à, gần đầy một diệm luôn và tiếp theo là mình chuẩn bị khuôn mình à, nướng bánh ha thì ở đây là khuôn à, nướng bánh nè thì ở phía trên mình để than rồi còn ở dưới mình cũng để than phía dưới nha đó để cho nó nóng khuôn rồi mình cho dầu vô rồi mình trồng bột nướng bánh ha rồi tiếp theo là khuôn nóng rồi mình cho dầu vô nha cho dầu à, vô cho đều khô thì cái khuôn này khuôn bông lan 12 à, cái Đó, mình thoa đều cái khuôn ha rồi tiếp theo là cắt à, cái à, rồi giờ cắt bọt ra thì à, mình trộn một ít ha tức là mình uh, múc ra chứ nguyên một diệm như vậy đây rất là nhiều mình chọn một lần thì mình đứng không kịp á cái bánh nó cứng nó không ngon nha mình sẽ chọn từ từ à, múc ra mình cho vô tô đó, múc ra khoảng à, trăm rưỡi gram rồi để mình lấy bột mì ha bột mì thì mình cho khoảng à, uh, 6 gram bột mì 6 gram thì có hai giá này rồi mình à, lấy muỗng nha mình đảo cho đều lên thì à, mình nướng à, dĩ nào mình cũng à, trộn như vậy đây á thì cái bánh nó sẽ mềm hơn ha ngon hơn nếu như mình chọn một lần mình nướng không kẹp thì cái bánh nó sẽ cứng và nó chai bánh ha đối với bánh truyền thống này mình bắt buộc là mình phải làm cách này nó mới ngon nha quý cô chú anh chị đó quậy lên cho nó tan cái bột mì ra mình không cần phải rạn à, bột mì đâu thì cô chú anh chị à, thấy à, cái bột nó chạy chậm là được ha rồi đó nó chạy chậm xuống nè như vậy nó mới à, vừa đổ bột nha rồi khuôn nóng thì mình cho bọt vô khuôn luôn mình cho vừa lưng thôi nha tại vì cái bọt này nó còn phì lên nữa mình để vừa lưng thôi cho vô luôn hết 12 cái rồi cho bọt vô xong thì mình đậy à, cái nắp trên lại ha rồi mình canh bánh thôi đậy cái nắp phía trên lại rồi mình nướng thời gian có khoảng 2 phút nha rồi cô chú anh chị thấy bánh nó vàng ha rồi tiếp theo là mình à, lấy bánh ra cái đầu tiên nha rồi mình cho vô gỗ nè đó một cái ha một cái thứ hai chắc là dễ lấy ba cái rồi đó rồi bốn cái được 5 cái này ha bánh rất là bóng và ngon luôn nha 6 cái 7 cái 8 cái nè nướng bánh vàng thì ăn à, thơm nha quý cô chú anh chị cái mười cái Đó. hình à, con cá nè một cái bông hình con cá rồi tới à, cá chép 11 cái rồi nha còn cái nữa xong vậy rồi được 12 cái như vậy dĩ được 12 cái ha thì nói chung đó là dĩ này cũng đạt nha với cô chú anh chị dĩ đầu tiên thì cái bánh nó không được đẹp bằng cái dĩ sau những dĩ sau thì cái bánh nó sẽ đẹp hơn tương tự mình sẽ trồng bột như à, dĩ ban đầu ha rồi à, mình à, chọn dĩ à, thứ hai ha thì dĩ thứ hai thì cũng tương tự tự như dĩ đầu múc vô tô có khoảng 150 à, gram bột rồi cho bột mì vô luôn thì à, bột mì này mình cho khoảng 6 à, gram ha làm đến 6 gram rồi đổ đảo cho nó đều lên tại vì cái lượng bột mì á, dĩ thứ hai này á, mình cho nó hơi ít một chút xíu lý do là dĩ đầu á, là cái lượng bột mì trong cái tô mình còn thì mình cho khoảng 5 gram thôi đó mình quay lên cho nó đều theo là mình à, cho bọt vô khuôn thì à, mình à, lấy một ít bọt mình cho vô khuôn thì mình cho lưng thôi khi mà cái bánh nó chín nó phì lên thì vừa cho vô 12 cái như ban đầu vậy nha rồi được 12 cái mình đậy à, nắp trên lại và mình đợi khoảng 2 phút ha, cho bánh nó chín rồi lấy ra rồi dĩ thứ hai à, mình à, lấy ra nha thì bánh này nếu mà ngon thì cô chú anh chị nướng cho nó vàng đều hai mặt đó lấy ra rất là dễ luôn lấy ra là nó rất là dễ bánh ứng à, bằng than thì ăn rất là thơm và ngon còn cái nữa là xong rồi ha rồi à, thì dĩ à, thứ hai này á thì à, bánh rất là ngon luôn nè à, cũng rất là bóng luôn ha giống như dĩ à, ban đầu thì nếu như bánh ngon á, thì cô chú anh chị nướng cho nó đều màu như vậy đấy ha tương tự thì cũng thoa dầu vô khuôn để mình nướng dĩ tiếp theo về cái cách pha bột thì cô chú anh chị à, pha bột như mình nha để cho cái bánh nó được ngon hơn còn đây một diện bột hôm nay nướng à, rất là nhiều đó, cô chú anh chị mình chia sẻ đến à, cô chú anh chị cách làm bánh bông lan này luôn cho cô chú anh chị dễ làm ha cũng múc bột rồi do cho vô tô tương tự như ban đầu vậy mì vô à, bột trứng nè rồi trộn đều lên rồi cho vô khuôn rồi nướng bánh thôi đơn giản tương tự mình sẽ làm à, nướng những à, vị tiếp theo ha rồi thì nãy giờ mình nướng cũng rất nhiều quá cô chú à, nướng một gỗ này nha với thêm này gần nửa gõ rồi còn à, đang đổ ở trong khuôn nè đó hôm nay làm rất là nhiều thì còn à, ít bọt ha còn một ít bọt nữa là xong rồi à, để em bẻ cái bánh ra cho cô chú anh chị thấy cái bánh phía trong như thế nào nha mịn mềm như thế nào rồi đó cái bánh phía trong nè đó cô chú anh chị thấy à, là cái thịt bánh ha rất là mịn nha và bánh à, rất là mềm luôn bánh rất là ngon nha rồi như vậy là em chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn à, cách làm bánh phong lan truyền thống miền Tây ăn Tết đến đây là hết nha quý cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh nhấp vô nút chuông để khi mình có video thì quý cô chú anh chị nhận được video mới nhất của mình và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú, quý cô chú anh chị video tiếp theo